Hello, hello, xin chào anh chị em. Hôm nay trong buổi tối hôm nay, Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn là các trường phái phân tích kỹ thuật. Và trong đó thì VA là đứng số 1. À, tại sao VA đứng số 1 và hôm nay chúng ta sẽ phân tích chi tiết tất cả những cái trường phái để chúng ta hiểu là vì sao trong tất cả trường phái VA nó lại quyền năng như vậy. Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn có mặt trong cái buổi tối livestream ngày hôm nay ạ. À. À, không biết là các bạn đã có mặt chưa? Ai có mặt thì hãy comment vào hô chat để chúng ta chào nhau trước khi mà chúng ta bắt đầu trong buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Hello, anh chị em nào có mặt vào ô chat thì chúng ta hãy comment vào phần ô chat để chúng ta tương tác với nhau. Trước khi chúng ta có một cái nguồn năng lượng tuyệt vời và bắt đầu trong buổi tối ngày hôm nay. Hello, xin chào bạn à, Thắng Dương ạ, xin chào Cẩm Hà Cân Hà Hà Cấn ạ. Chào dạ, bạn Nguyễn Sáng, xin chào bạn à, Nguyễn Văn Việt, à, chắc bạn đang chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay hello xin chào ạ à. bạn nào đang có mặt thì có thể comment đúng không comment số 1 để chúng ta chào nhau à, comment số 1 để chúng ta chào nhau trước khi mà chúng vào, vào chương trình tối nay tại vì chương trình tối hôm nay có lẽ chỉ kéo dài 20 phút hoặc 25 phút thì đó nên chính vì vậy thì chúng ta hãy chào nhau thật nhanh để chúng ta sẽ bước vào uh, cái chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay hello xin chào các anh chị em ạ Trần Huy xin chào Sơn Hoàng hey, hello xin chào tất cả anh chị em xin chào Hoàng Ninh nếu các bạn đang có mặt thì hãy comment ở phần bên dưới hãy comment ở dưới và chúng ta có thể share cái uh, video này cho nhiều người khác biết bởi vì khi mà chúng ta chia sẻ cái chương trình này cho nhiều người khác biết thì chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta sẽ giúp một ai đó hiểu rõ được cái chiến lược đầu tư khi mà chúng ta giúp được ai đó hiểu rõ được chiến lược đầu tư chứng tỏ là chúng ta đã giúp mình bởi vì lập hấp dẫn là gì ạ à? nếu chúng ta giúp ai đó hạnh phúc thì chúng ta sẽ hạnh phúc nếu chúng ta giúp ai đó thành công chúng ta sẽ thành công và đó là quy luật của lực hấp dẫn nếu các bạn nào chưa tin về quy luật hấp dẫn thì có thể có một ngày nào đó chúng sẽ chia sẻ với các bạn đó là luật nhân quả lực hấp dẫn nó hoạt động như thế nào và bạn hiểu đó là à, tại sao những quy luật đấy nó là vận động liên tục liên tục như vậy nếu chúng ta biết cái điều đó thì thực sự cuộc sống của chúng ta sẽ tuyệt vời hơn đồng tâm thì tương ứng đúng không đồng khí tương cầu tất cả những điều đó mà chúng ta cần phải hiểu là tại sao nó lại như vậy tất cả câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta là chúng ta cần phải nói là tại sao tại sao chúng ta đang làm những cái việc như bây giờ chúng ta làm tại sao kết quả kinh doanh của ta như vậy tại sao chúng ta chưa có lợi nhuận trong đầu tư chứng khoán tại sao có những người kiếm được hàng trăm hoặc nhiều trăm phần, phần trăm lợi nhuận trong thời gian rất ngắn tại sao có những người đấy đang bị thua lỗ bởi vì họ không trả lời câu hỏi tại sao và khi bạn trả lời được câu hỏi tại sao thì bạn có thể thay đổi bởi vì đây là câu hỏi quyền lợi ờ, quyền lực nhất so với tất cả anh chị em thế thì nếu vấn đề chúng ta làm cái gì đó mà chúng ta không hiểu tại sao chúng ta làm và chúng ta cứ làm hành động làm làm và làm nó như thế nào thì chúng ta sẽ thấy là cái cuộc sống chúng ta trở nên bế tắc có bao nhiêu anh chị em đã sử dụng rất nhiều các trường phái phân tích kỹ thuật khác nhau nhưng vẫn bị thất bại có bao nhiêu anh chị em cũng sử dụng các phân tích cơ bản khác nhau như cũng thất bại cũng là gặp rất nhiều rủi đó là câu hỏi mà chúng ta không thấy được chúng ta không biết là tại sao chúng ta lại như vậy không biết là tại sao chúng ta lại bị như vậy và chúng ta cứ làm cắm đầu làm làm làm làm làm và không biết tại sao có những người câu chuyện đó là người đi đào vàng người ta cứ đào vào đào thế thì khi mà chỉ còn cách à, cách cái cái mỏ vàng bao nhiêu một 20 à, cm thôi thì họ vì họ nghĩ rằng là họ đào mãi rồi không thấy nên cuối cùng họ bỏ cuộc nhưng có một người cái người mà chúng ta là người công nhân họ người công nhân thì họ biết rằng là sẽ đến gì à? sẽ đến một cái, cái gì à? sẽ đến cái mỏ vàng gần và họ đã có một cái suy nghĩ đó là gì à? họ thuê một cái ông kỹ sư nào đó và ông họ mua lại cái máy móc của cái ờ, một cái nhà họ đào vàng nhưng cuối cùng là họ đã chỉ cần 20 cm thôi là họ đào được vàng đấy là câu chuyện của trong cái tác phẩm của Napoleon đã bao nhiêu là nghĩ về làm giàu nhưng khi mà chúng ta ông một cái tác giả đó họ mất toàn bộ giới tài sản và họ thấy rằng là đấy là thực sự bế tắc nhưng họ lại nghĩ ra một cái game mới là à mọi thứ mọi thứ nó trở nên tuyệt vời nếu họ lại biết rằng là mọi thứ nếu chúng ta có một cái đúng thì tất cả chúng ta sẽ trở nên gì ạ à, thành công và tất cả chúng ta đau khổ tất cả chúng ta mệt mỏi tất cả chúng ta lo lắng tất cả chúng ta đổ lỗi tất cả chúng ta làm những cái điều mà lý do là do chúng ta hay không tức là chúng ta không trả lời được câu hỏi tại sao như vậy và trong buổi tối hôm nay thì Dũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn đó là các trường phái phân tích kỹ thuật thì mỗi trường phái Dũng không nói là nó xấu hay là tốt mỗi trường phái nó có những cái ý nghĩa mỗi trường phái nó gì ạ có những cái đặc điểm khác nhau mỗi trường phái nó phù hợp với mỗi người khác nhau mỗi trường phái nó có thể giúp chúng ta ở một khía cạnh khác nhau và chúng ta cần phải hiểu là tại sao chúng ta sử dụng nó và tại sao chúng ta lại không à, một cái người mà chúng ta thấy rằng là việc mà một cái người mà à, giả sử như chúng ta đơn giản thôi một người ăn xin ấy, chỉ mong làm sao một ngày là người ta kiếm đủ tiền và sống đủ qua ngày đúng không phần lớn như vậy nhưng với các tỷ phú thì với một ngày người ta cũng kiếm được một triệu đô la hoặc là một một tỷ thì người người ta cảm giác là thực sự là đau đớn thật sự là khó khăn thực sự là cảm giác là buồn bởi vì cái mong muốn của họ ít hơn những cái gì mà họ nhận mong muốn tức là khi mà chúng ta thấy những cái gì mà chúng ta mong muốn mà nó ít hơn cái gì mà chúng ta có thì chúng ta sẽ dẫn đến đau khổ các bạn thấy trong đầu tư chứng khoán các bạn thấy là chúng ta mong muốn rất là nhiều nhưng vì những cái gì mà chúng ta gì ạ chúng ta có được nó ít hơn những cái gì mà chúng ta mong muốn đến đấy chúng ta đau khổ cho chúng ta đố kỵ cho chúng ta làm cái việc gì đó mà chúng ta cảm giác là nó không hạnh phúc nhưng nếu bạn hiểu rõ rằng là hãy một ngày chúng ta hãy trân trọng những cái gì mà chúng ta đang có hãy cảm nhận những gì chúng ta đang thấy tuyệt vời hãy nhớ đến những cái bài học của chúng ta trải, trải qua ngày hôm qua ngày hôm kia những cái bài học mà chúng ta bị thua lỗ tại sao chúng ta thua lỗ những bài học mà chúng ta thành công tại sao chúng ta thành công và những bài học đó là những trải nghiệm tuyệt vời để giúp chúng ta có một cái góc nhìn giúp chúng ta có một cái trải nghiệm giúp chúng ta có những bài học giúp chúng ta có những cái, cái cái hướng để tiến lên và rất nhiều người anh chị em không muốn điều đó anh chị em chỉ muốn vào những group kín group hở và không muốn nghĩ gì cả muốn đầu tư thành công cái điều đó không bao giờ xảy ra và những chương trình của Dũng là chương trình truyền cảm hứng bây giờ tại sao câu chuyện của Dũng là tại sao Dũng lại là tôi là một chuyên gia truyền cảm hứng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán vậy chúng ta đặt câu hỏi trước khi mà chúng ta chương trình này à, tại sao nó lại là truyền cảm hứng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán nếu chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của truyền cảm hứng là gì thì các bạn sẽ thấy là đó là một cái phần rất quan trọng à, chuyên cảm hứng là giúp cho tất cả các nhà đầu tư đặc biệt các nhà đầu tư cá nhân chúng ta học được một cái điều gì đó để cải thiện được cái đầu tư của mình học được cái điều đó thành công học được cái gì đó để chúng ta tự do tài chính học được cái gì đó để chúng ta vui vẻ học được cái gì đó để chúng ta cảm giác là hạnh phúc và bình an tất cả những điều đó anh chị em có thể ngồi theo dõi chương trình của Dũng thì anh chị em thấy được cái việc mà chúng ta học được cái điều đó đấy là truyền cảm hứng à, truyền cảm hứng là giúp chúng ta thấy vui chuyên cảm hứng là giúp chúng ta thấy là có một cái giá trị đó chuyên cảm hứng là giúp chúng ta thành công nên tất cả những cái gì mà dũng chia sẻ anh chị em anh chị em nên đo lường lại hãy đo lường hãy đo lường dũng phải nói là hãy đo lường hết những cái gì mà dũng chia sẻ thay vì anh chị em chỉ đi phán xét thay vì anh chỉ đi à, nhìn mà không biết đo lường vì chính cái việc đo lường chúng ta biết là cái câu chuyện này nó đúng hay là sai cái ông này chém gió hay không chém gió tại vì cái việc mà chém gió hay không chém gió chúng ta phải đo lường thì chúng ta biết được cái điều đó là như nào hay là những chương trình như này dũng cần phải nói thật nhanh thật tốc độ vì khi mà nói nhanh tốc độ thì Dũng nói được nhiều hơn bởi vì nếu mà Dũng nói thật Dũng sẽ không truyền tải hết được bởi vì chương trình này nó chỉ có khoảng độ 15 20 phút và có thể kéo dài 3 phút bởi vì trong tối hôm nay Dũng có một chương trình rất tuyệt vời đó là một cái chương trình là đầu tư người vô địch à, tại sao lại được vô địch mà nó là không phải thứ hai thứ ba thứ tư đó là các bạn cần phải ý nghĩa của nó như trước khi mà Dũng nói về phân tích kỹ thuật thì cũng mong muốn rằng là những anh chị em đang có mặt ở đây hãy theo dõi hết cái chương trình này hãy nghe hết và sau đó Dũng tin rất rằng là chúng ta sẽ học được cái gì đó trong mỗi buổi buổi livestream của Dũng Hello xin chào anh chị em và chúng ta bắt đầu trong chương trình chương trình tối hôm nay à, các bạn sẽ thấy là trong phân tích kỹ thuật nó có rất nhiều trường phái khác nhau với trường thái của sóng Elliott Elliott cái đây trường phái cũng rất phổ biến trên thế giới và cũng có rất nhiều người cũng đã thành công những cái thành công mà để tạo ra cái mức vượt trội thì cũng chưa có ai thành công để trở thành những thiên tài của thiên tài cả nên với vấn đề trường phái sóng này nữa sẽ dũng sẽ chia sẻ một cái cái sóng đó để các anh chị em sẽ có thể thấy được là à, thực tế là dũng chương trình nào sóng phân tích kỹ thuật nào cũng biết hết nên chính vì vậy thì để đảm bảo anh chị em có thể nghe được theo dõi được tất cả các trường phái thì dũng sẽ có những video để phân tích từng trường phái một nhưng hôm nay Dũng chỉ xem cho chúng ta một cái tổng quan để chúng ta nhìn thấy là sóng iốt thì thường nó có năm sóng năm sóng và các bạn thấy rằng là khi mà cổ phiếu có năm sóng hay thị trường có năm sóng thì bây chúng ta đặt ra câu hỏi là thị trường đang ở sóng bao nhiêu à, đúng rồi và tại sao cái sóng này nó tăng tiếp và tại sao sóng này lại hết tăng có một số anh chị em bảo sóng này là sóng cuối rồi và nó sẽ tiếp tục đi xuống có một số anh chị em bảo sóng này tiếp tục đi lên và nó sẽ lại tiếp tục đi lên nữa vậy yếu tố nào mà cùng là học sóng đi ớt mà có những người bảo đi xuống có một người đi lên không biết là các anh chị em nghĩ thế nào ạ hello anh chị em nghĩ thế nào có một cùng là sóng ai lớn nhưng có ông bảo đi lên có ông bảo là nó đây là đỉnh đi xuống thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là bây giờ phải nghe ai vậy có cái lý do gì có yếu tố nào có điều kiện gì để chúng ta đo lường được có những người mà đi lên có những người đi xuống và khi mà chúng ta nhìn vào một con voi thì rất nhiều người bảo có gì ạ à, có ông ở cái đuôi có ông ấy cái vai có ông ở cái gì ạ à. tất cả những cái đấy là con voi nhưng thực tế thì con voi nó chỉ có một con voi thôi ạ à. hello đấy chúng ta cần phải gì ạ à, ok à, thực ra thì các bạn thấy rằng là đây một cái, cái gì ạ à? đây là một cái phần mà khi mà dũng chia sẻ thì các bạn thấy rằng là Ờ, xin cảm ơn, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng, à, rất cảm ơn giờ những lời động viên khích lệ của tất cả anh chị em trong cái buổi tối hôm nay. Tại vì thực tế là cái chương trình của Dũng và tất cả những cái gì mà Dũng muốn chia sẻ, đó là ý nghĩa đầu tiên, đó là truyền cảm hứng. Nên Dũng muốn nói thật thật sự năng lượng, thật sự là à, làm cho chúng ta cảm giác là chúng ta cảm thấy có một cái món gì đó ăn thật ngon, thật đã trong mỗi buổi livestream của Dũng. Nên cũng mong rằng tất cả anh chị em khi mà xem những video của Dũng thì cũng có những cảm hứng tương tự như vậy. Ok, thế bây giờ chúng ta thôi ở đây thì có lẽ là để chia sẻ sóng iốt có lẽ là chúng ta sẽ thấy rằng là cần nhiều thời gian hơn nhưng có thể Dũng sẽ chia sẻ một chút để anh chị em có thể uh, hiểu rõ hơn về các trường phái khác nhau đúng không ạ trường phái khác nhau chừa những cái ý nghĩa khác nhau bởi vì chúng ta cần phải hiểu rõ về nó thì chúng ta mới phân tích được cái đầu tiên chúng ta nhìn này ở trong cái biểu đồ này à, anh chị em không nhìn rõ không ạ à, ok anh chị em thấy một cái biểu đồ đấy nè vậy cái biểu đồ này ở đây dũng đang nói là một cái cổ phiếu Lycosi ạ à, một cổ phiếu Lycosi thế thì bây giờ các anh chị em nếu mà anh chị em đang theo dõi cổ phiếu này thì anh chị em hỏi cho Dũng là đây là sóng bao nhiêu ạ anh chị em ạ à, một số anh chị em thì bảo là sóng bao nhiêu sóng năm đúng không ạ ok ba anh chị em ở đây là sóng năm ạ à. thế có bao nhiêu anh chị em đây là sóng ba à, câu hỏi là ra có anh chị em nào bảo đây là sóng năm hay bằng sóng ba không thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra là sóng trong sóng ừ, cái này có lẽ là rất phức tạp đúng không ạ ồ rất phức tạp đúng không nếu anh chị em đấy tại vì trong sóng anh ớt sóng trong sóng thì việc mà chúng ta để dự đoán như thế này có lẽ là bắt đầu chúng ta sẽ có những cái góc nhìn khác nhau à, có một số anh chị em thì bảo là sóng năm có một số thì chắc là không sóng năm thì bây giờ không biết là nếu mà vẽ thì có thể sẽ thành chúng ta sẽ thành một cái gì ạ à? cãi nhau ờ, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía dưới này là cái gì ạ chúng ta nhìn nếu nhìn phía trên chúng ta có thể gọi là sóng phía dưới chúng ta gọi là ai thì em thấy là Ichimoku ạ à, thế thì nếu chúng ta nhìn thấy Ichimoku anh chị em có thể thấy là đây là cái cái hệ thống Ichimoku thế thì thường là Ichimoku chúng ta phải gãy tất cả cái đường kênh đi dưới thì nó mới phá mây mây phá mưa thì nó mới rơi xuống chúng ta cần phải bán đúng không còn phía trên này có thể chúng ta chưa bán có thể chưa bán thì cái việc sau bây giờ nó quay trở lại vấn đề ở đây chúng ta là à bây giờ cổ phiếu nó đang ở phía trên vậy sổ cổ phiếu gì ạ Lycosi chúng ta sẽ thấy là có thể nhìn về góc độ phía trên này nó đang rất là tích cực đúng không chúng ta nhìn thấy góc độ tích cực trong Lycosin thường thì trong cái gì ạ à, ờ, Ichimku này người ta bỏ qua tất cả phần khối lượng và chúng ta sẽ tiếp tục thêm một vài cái ý nghĩa nữa của các chỉ số khác như là chúng ta thấy là đứng các đường là đây chúng ta có rất nhiều đường trường đường ở trên là MACD ờ, MACD bắt đầu có xu hướng tăng ok chúng ta thấy là khả ngày mai nếu mà tăng thì chúng ta có thể mua được ok chúng ta sẽ có đường LRI LRI vượt trên bao nhiêu 62 tốt quá đúng không thường là LRI trên 50 tốt quá và chúng ta còn rất nhiều trung đồng bình như này nữa thì không biết là anh chị em có thể thấy rằng là nếu chúng ta có nhiều trung đường như này mà chúng ta kết hợp với nhau thì thực sự có kết quả hay không nhưng thực tế không kết quả đâu ạ có thể các cắt lên có thể cắt xuống và bạn thấy thường thì những cái MACD và RSI nó có sự xung đột nhau rất lớn nha MACD và RSI xung đột rất lớn nên để chúng ta thấy là các chỉ báo kiểu như là MACD như này hoặc là trong cái quá trình sideways này lúc lên lúc mua xuống trong cái đoạn rất ngắn mua bán mua bán chẳng như thế hoặc là chúng ta đang thấy là có cái việc gì đó nó có thể làm sao có thể có thể bị rũ à, có thể bị giảm và những điều này bây giờ nó có thể cắt xuống có thể cắt lên chúng ta cũng chả biết là thực sự hư nó ra sao ở ờ, RSI thì cũng tương tự như vậy ở ờ, hiện tại RSI nó đang trên 60 đúng không và chúng ta thấy là đây cũng là sức mạnh rất là mạnh với cái chỉ báo này và khi mà Dũng xem cái này thì thực sự Dũng rất là hoang mang các bạn thấy hoang mang không ạ các bạn thấy hoang mang không ạ hello thực sự là các bạn có hoang mang không tất cả những điều gì Dũng chia sẻ không biết là các bạn như thế nào Tại vì dụ một lúc Dũng phải đọc rất nhiều các chỉ số khác nhau, một lúc Dũng phải phân tích rất nhiều các chỉ số khác nhau và các chỉ số đó thì nó lại là không liên quan đến bất cứ khối lượng nào cả. Hello anh chị em có thể comment ở đây được không? Này không phải là Dũng nói là nó có thể bỏ đi mà chúng ta sẽ chỉ có nếu anh chị là những người mới tham gia những anh chị em là những người mới bắt đầu tập tham gia chúng ta có chỉ lấy những cái này để chúng ta gọi là những cái cái gì à? cái đo lường trước mắt đúng không đo lường trên mạng bởi vì ờ, chúng ta biết rằng là đầu tư chứng khoán là gì hỏi đầu tư chứng khoán là gì ạ chúng ta phải hỏi đầu tư chứng khoán là gì ở ờ, chúng ta đặt ra hỏi một cái đơn đơn giản định nghĩa đầu tư chứng khoán gì ạ câu chuyện câu chuyện là chúng ta đầu tư hay đầu cơ hay là kinh doanh chứng khoán theo anh chị em chúng ta đầu tư đầu cơ hay là kinh doanh chứng khoán chúng ta có thể comment đúng không ạ hello đầu tư ai nghĩ là chúng ta đầu tư chứng khoán ạ là mọi người có thể comment những là ai nghĩ là đầu tư thì ghi đầu tư ạ ai nghĩ là đầu cơ thì ghi đầu cơ và ai nghĩ là chúng ta kinh doanh thực ra kinh doanh đầu tư đầu cơ thì ờ, kinh doanh và đầu cơ có thể là chúng ta sẽ xem với góc độ khác nhau thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là có một số anh chị em bảo là kinh doanh có một số anh chị em bảo đầu cơ đúng không thế bây có một số anh chị em thì không biết là chúng ta đang nghĩ vì gì nhưng với dũng dũng có một khái niệm có phải chúng ta mong muốn chúng ta làm cái gì thì đầu tiên tất cả mọi thứ chúng ta làm thì mục tiêu đầu tiên theo anh chị em là tất cả mọi thứ chúng ta làm mục đầu tiên mục tiêu của chúng ta là gì mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi thứ là gì ạ mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi thứ chúng ta có trong cuộc sống này chúng ta làm ăn chúng ta gì ạ chúng ta uh, tóm lại là những cái công việc của chúng ta tất cả mọi thứ đó là gì chúng ta phải xem là bản chất nó là gì đúng không ạ bản chất nó là gì thì có lẽ chúng ta ai đồng ý với dũng là bản chất là kiếm tiền đúng không ạ bản chất là lợi nhuận đâu ạ hello hello ai nghĩ là bản chất là kiếm tiền bản chất lợi nhuận nếu cái mục tiêu của chúng ta không có lợi nhuận mục tiêu chúng ta là không phải là tài chính thì thực sự xin các bạn không phải thành công được các bạn chỉ là những người gì dạ, à, nói rằng tôi gì dạ, à, tôi không cần tiền thực ra nói những ông ai ông nào mà nói tôi không cần tiền thực ra ông đấy đang là rất cần tiền ờ, tôi những bọn nhà giàu những bọn kia thế nào mọi người kia thực tế là tôi đang rất là nghèo nên chúng ta mới nói như vậy những cái ông như già giàu ông nói thế không ông nhà giàu thì ông lại nói theo kiểu khác cơ nên chính vì vậy nếu ông nào nói là tôi không cần tiền cho tao vay đi ạ các chú mày cho tao vi đây tao là đấy rất nhiều tiền đâu tao rất nhiều tiền nhưng lý do là lý do kia nhưng tao thì không uh, lấy được và nó giả lại nhưng thực tế những người đấy là người ta đang rất thiếu tiền và rất không vay ở đâu người ta nói như vậy thôi đấy là tâm lý nó là như vậy nên chúng ta tài chính Chúng nói điều này có thể một số anh chị em sẽ không vui nhưng thực tế là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật đúng không nhìn thẳng vào sự thật hãy thế đầu tiên chúng ta sẽ nói là mục tiêu về gì ạ mục tiêu về tài chính vậy mục tiêu tài chính thì chúng ta cần phải gì ạ về giá vậy đầu cơ chứ ăn chênh lệch giá đúng không hello anh chị em có phải đầu cơ cho ăn chênh lệch giá không hello anh chị em comment cái có phải phần lớn cho anh chênh lệch giá mua cổ phiếu ăn chênh lệch giá không muốn mua cổ phiếu mà để cho ăn chênh lệch giá đúng không ạ còn đầu tư là chúng ta muốn ạ muốn là gì ạ à? muốn là thâu tóm doanh nghiệp đấy muốn là cái cổ phiếu đấy muốn cái đấy cái giá trị đó là của chúng ta và chúng ta kinh doanh chúng ta làm gì đó để phát triển cho đầu cơ là chúng ta mua một cổ phiếu và chúng ta kỳ vọng đến một lúc nào đó giá nó tăng chúng ta bán nên anh chị em bảo anh chị em đầu tư thực ra là anh chị em trả mang lại giá trị cho doanh nghiệp của anh đó là cái gì anh chị em chỉ bỏ tiền ra và anh chị em mong muốn là lợi nhuận nó lên sau đó anh chị em nghĩ là anh chị em đầu tư nhưng thực tế là cái tư duy đã bị sai ngay từ đầu rồi thế nên chính vì vậy chúng ta cần phải nhìn rõ hết à, từ khía cạnh của một đó là tại sao thế bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là thế thì trong đầu tư thì à, nếu mà đầu cơ thì chúng ta cần phải gì ạ đầu cơ chúng ta phải ăn chênh lệch về giá đúng không thế thì ăn chênh lệch về giá thì giá nó đến từ đâu à, cái giá mà nó đấy nó tăng được cái xúc tác để giá nó tăng nó từ đâu anh chị em ạ cái một cái cổ phiếu mà xúc tác từ giá nó đến từ đâu vì chúng ta phải nhìn rõ bản chất là giá nó đến từ đâu tại sao là giá nó tăng ok vậy chúng ta phải đặt ra một câu hỏi là tại sao giá lại tăng và giá nó đến từ đâu cái khối giá nó đến từ đâu giá cái giá cổ phiếu nó tăng nó đến từ đâu theo anh chị em là nếu mà wow, à, chúng ta ra ngoài chợ chẳng hạn vào những cái ngày mà chúng ta gọi là mưa rõ mưa gió rất là là là là, là, là chúng ta gọi là những mùa đông nhỉ thế những cái ngày mà có bão thì chúng ta thấy rau cỏ thì à, rau cỏ nó nó lên ầm ẩm vậy giá nó đến từ đâu à, giá nó lên từ đâu chúng mình nhìn đấy một là như là chúng ta lên khối lượng này khối lượng thì nó cung ra rất là ít nhưng là nhu cầu nó rất nhiều thì nó chính là cung cầu với cung cầu nó phải có giá nhân với lượng nó mới ra cung cầu đúng không ạ có phải không ạ nó phải có khối lượng nó phải ra cung cầu nếu anh chị em sử dụng tất cả những công cụ khác chúng ta chỉ để nhìn gì ạ một cô gái rất là đẹp rất là xinh bên ngoài đấy nhưng trong đó thì nó đang gì ạ cô gái nó đang gì ạ dùng tất cả những chỉ số giao kéo tất cả những cái gì ạ cắt tỉa dân rất là đẹp nhưng sau về khi mà chúng ta lấy về chúng ta đẻ con ra thì con nó xấu lắm mà chúng ta chả biết là chàng kia cũng tương tự như vậy có câu chuyện là tương tự như vậy tức là người chồng cũng là gì ạ rất là xấu nhưng cuối cùng là là gì ạ à, ra thẩm mỹ viện làm cho nó rất là đẹp nghĩ là mình sẽ là thật đẹp mình đi lừa một cô gái nào đó và một cô gái kia cũng tương tự như vậy cũng là ô mình cũng phải làm cho nó đẹp cắt sửa mũi và làm cho mặt mũi nó thật đẹp và sau đó gì à đi lừa một anh nào đó đẹp trai và cuối cùng là hai người lấy nhau và sau này đẻ ra con thì toàn những đứa nó rất là xấu xí và ồ không biết là tại sao như vậy chúng ta đầu tư cũng tương tự như vậy anh chị em ạ cũng muốn là đưa tất cả những điều đó để anh chị em nhớ rằng là à, đầu tư đó cũng tương tự như vậy với một cái biểu đồ rất là đẹp rất là xinh nhưng nếu mà trong trường hợp big boy nó có thể biết được điều đó nó giống như cô gái mà chúng ta đang thấy nó đẹp đẽ như vậy nó đang tuyệt vời như vậy đặc biệt là những cổ phiếu bo cung thì chúng ta có thể thấy được là thực sự nó là lúc đấy chúng ta là chết trên đỉnh ngọn cây ai có nghe từ chết trên đỉnh ngọn cây chưa chúng ta chết trên đỉnh ngọn cây sung sướng mà sung sướng quá nhưng lại chết ở phía trên và khi đó cổ phiếu tại vì nó lên ầm ầm nó cho chúng ta lợi nhuận sướng và chúng ta bắt đầu mang đi khoe khang khắc giúp nọ kia là tôi kiếm nọ kia và cuối cùng nó rơi rồi rơi tự do Dũng đã bị chết ở một cái thương vụ như vậy nhớ lắm anh chị em ạ à, không phải là Dũng nói là đâu bởi vì tất cả những cái lời nói từ chết hay là từ thua lỗ Dũng nói về Dũng đấy nên chính vì vậy khi mà chia sẻ anh chị em nếu anh chị em nào thấy cái, những cái điều đó nó ảnh hưởng nghe mình không vui thực ra Dũng nói về Dũng đấy để Dũng đã cũng đã thất bại thất bại thảm hại luôn ạ à. thất hại đến mức là không còn gì để mặc đừng nói là thất bại đến lúc anh chị em vẫn còn tiền để chơi vẫn còn ngồi ở đây tại vì các chương trình này ngày xưa nó không có và bây giờ cũng có bao nhiêu anh chị em là lần đầu tiên nghe chương trình mà chia sẻ như này đó chương trình thật chương trình mà nó vừa chuyên cảm hứng nó là đây là sự thật nó về đo lường được nó về gì ạ à, nó giúp cho chúng ta hiểu rõ được à, tại sao cái góc trong nó là gì thì mỗi một chương trình như này đặc biệt là buổi buổi tối tuyệt vời như này Dũng chỉ muốn rằng là cho chúng ta một khía cạnh nào đó để chúng ta biết rằng là thế thì trong VSA nó sẽ giúp cho chúng ta một số khía cạnh như sau khía cạnh thứ nhất là khía cạnh về cung cầu các bạn nhé khía cạnh đầu tiên là quy cạnh về cung cầu tức là khi mà chúng ta đầu tư một cái trường phái nào đó thì chúng ta cần phải hiểu đó là cung cầu đúng không nghiệp thật hiểu nó về cung cầu chứ không thể là chúng ta lại không biết về cung cầu mà chúng ta cứ đi đầu tư cho việc mà nghĩ rằng em đầu tư 5 năm các bác ơi đầu tư 6 năm các bác ơi em đầu tư uh, không biết là nào nữa nhưng khi mà cổ phiếu nó không còn xuất hiện trên thị trường nữa à, các bạn đang nghĩ về chửi với ai hay là em lại uh, nghĩ rằng là uh, thôi uh, do là số em nó không được tốt do là uh, cuộc sống của em nó có thể là năm nay em gọi là sao thái bạch nên nó bị quét hết sạch các bạn ạ nên chính vì vậy thì câu chuyện đó nó vẫn tiếp tục xảy ra với chúng ta nếu chúng ta không hiểu rõ về các quy luật quy luật thứ hai là quy luật nhân quả những khoản đó là gì ạ? Những khoản đó là gì ạ? Mọi thứ bên trong nó có bên ngoài. Một cổ phiếu lên đường nó phải có gì ạ? Có nhân bên trong. Nhân cái quan trọng nhân nhất đó là gì ạ? Nhân nó là nhân, con người nó là nhân, nhân con người nó là nhân. Đó, đó là con người, đúng không? Nhân quả, đúng không? Đặc biệt là nhân con người, tức là văn hóa doanh nghiệp một công ty có văn hóa doanh nghiệp văn hóa doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi cho mỗi công ty bản thân nếu doanh công ty đó được điều hành bởi những gì à, chuyên gia điều hành những người có tầm có tâm thì chắc chắn là chúng ta gì ạ sẽ trở thành công ty đó trở thành những cái công ty vĩ đại nhưng ta thấy là Apple đúng không ạ Apple đấy là công ty vĩ đại đó một công ty vĩ đại bởi vì người có tâm hay vừa rồi chúng ta thấy là một cái người mà cũng rất là thành công chúng ta thấy là người gì ạ um, cái công ty mà chúng ta gọi là Tesla đúng không à, Elon Musk cũng là một trong những người mà thành đạt những người mà có một cái tâm có tầm rất lớn và chúng ta kể Bill Gates rất nhiều như vậy như vậy ở Việt Nam chúng ta có gì ạ Bác Long Hòa Phát chúng ta thấy là Vinamilk có rất nhiều công ty là nhưng tất cả mọi thứ nếu một Hello là một trong những phần quan trọng à, chúng ta sẽ đấy là tâm đấy là cái gì ạ nhân tâm đó là gì phần nhân và tất cả mọi thứ nó phải cần phải đo lường được à, thực tế là nhiều lúc chúng ta vẫn khoe khoang khoác lác trên thị trường vẫn nói rất nhiều thứ nhưng nếu không đo lường được bất cả mọi thứ nó đúng nó tốt thì bao nhiêu chúng ta phải đo lường được đo lường được là gì ạ chúng ta phải biết là nó bảo lao bao nhiêu bạn muốn giảm cân 10 kg hay 20 kg vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 tôi cân nặng của tôi là bao nhiêu cân nặng của tôi là 50 kg hay 60 kg phải đo lường được chứ không phải là tôi muốn giảm cân giảm cân thì chả giảm được cái gì cả nên tất cả một cái là đo lường được bạn muốn cổ phiếu bạn gì ạ à? đầu tư lướt sóng phải tăng bao nhiêu đầu tư gì ạ à? đầu tư trung hạn phải tăng bao nhiêu khi nào bạn bán bán 25 phần trăm hay bán 30 phần trăm hay là bạn thích gì bạn bán tất cả những điều đó phải đo lường được nên đó là một gọi đó là chúng ta gọi là quy luật một quy luật thứ ba đó là quy luật lượng đủ chất đổi hay chúng ta có một cái chúng ta có một khái niệm khác nữa đó là một cái quy luật gì ạ à? à, nỗ lực thành công à, mọi nỗ lực của chúng ta có thành công hay không tất cả cái nỗ lực của chúng ta chúng ta dùng nguồn lực chúng ta thành công không thì đó là nó quy luật nỗ lực không thế thì ở trong chương trình này là nhẽ là dũng chia sẻ anh chị em nhiều hơn nữa anh chị em đấy là một cổ phiếu để nó đạt được một cái quá trình lên cần tích lũy nó cần gì ạ à? đây chúng tôi dùng giai đoạn a giai đoạn b giai đoạn c d và những cái biểu đồ này nó còn rất nhiều biểu đồ khác nhau nữa bạn chỉ nắm được một biểu đồ thôi mà bạn đòi đi chơi cổ phiếu bạn tham gia cổ phiếu mà không biết là một cái quá trình đi xuống người ta phải tích lũy người ta cần phải thu gom người ta cần phải rũ bỏ sau đó nó mới lên được bạn có thể mua ở đây cuối cùng lên lại lỗ mua ở đây lên lại lỗ mua ở đây lên lại lỗ và mua ở đây có lần lúc nó bị gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ này bạn nghe các phương pháp kỹ thuật khác bạn bán hết ra và sau khi bán bán ra thì cổ phiếu bắt đầu tăng hầm ầm tăng hàng trăm phần trăm mà bạn thấy tiếc bạn mua ở trên đỉnh trường sơn và cuối cùng bạn đã trở nên uh, ờ, quyệt quệ khi mà những cái câu chuyện nó lại tiếp tục xảy ra là mua ở đáy không ra mua trong đó thì khi cổ phiếu lên đỉnh đúng không đúng không khi lần đỉnh thì bắt đầu bạn lại nhảy vào và các bạn lại tiếp tục mặc võng thì tất cả những cái điều này các bạn có thể thấy rằng là Dũng chia sẻ thường xuyên để các bạn có thể thấy rằng là những cái biểu đồ như này có thể là nó lặp đi lặp lại một số ông thì bảo có là cái này nó lặp đi lặp lại ông nói suốt ngày nhưng chỉ học một cái này thôi các bạn hiểu cái này thôi thì bạn thành công lắm rồi à, hiểu thôi các bạn chỉ cần hiểu nó thôi các bạn thành công lắm rồi chứ đừng đừng có nói chúng ta học quá nhiều bởi thực ra là học quá nhiều chả biết gì mới học quá nhiều thôi các bạn chỉ cần học đơn giản thôi ạ à. những cái gì đơn giản nhất là những cái gì mà chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất nên chính vì vậy hãy học một cái thôi một mũi tên nó không để chiếu mà được nhiều phía và chúng ta chỉ là chiếu được một cái ờ, tia laser nó rất là mạnh bởi vì nó chỉ tập trung vào một chỗ và đó là lý do tại sao tia laser lại tuyệt vời như thế và trong buổi tối hôm nay có lẽ là uh, còn rất nhiều cái ý cái phần nữa Dũng muốn chia sẻ anh chị em nhưng bây giờ là lúc mà Dũng cần phải dừng lại để Dũng uh, vào một cái chương trình đó là đầu tư nhưng mà những quyết định nếu anh chị em nào đang có cái buổi tối hôm nay tuyệt vời hôm nay đó là khóa học đầu tư như mục đích thì có thể chuẩn bị vào lớp để Dũng bắt đầu chia sẻ những cái chương trình tuyệt vời này và chúng ta chỉ là nhà vô địch thì chúng ta mới thành công hãy là nhà vô địch trong đầu tư chứng khoán bởi vì đây là một chương trình nghĩ là cũng là tuyệt vời nhất mà các bạn đã từng gặp từng thấy và từng biết một lần nữa xin cảm ơn nếu anh chị em nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau vào những buổi tối tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều hẹn gặp lại các bạn chương trình tiếp theo xin cảm ơn xin cảm ơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn